Dạ, chúng tôi xin kính chào sư ạ. Dạ, con kính chào sư, sư mệt hả sư? Ừ, mình biết trễ giờ, mệt chút. <laughs> dạ, con thỉnh sư ạ. À à, bữa nay là thứ ờ, thứ hai thứ hai tuần sau là mình nghỉ để thứ sau hai sau tôi có lớp có lớp uh, internship rất là mong rất là mong có một lúc nào đó có một buổi nào đó mà phật tử úc mà, mà kéo đám qua đây vui ta yeah. Dạ. Dạ, tại vì sáng nay cứ nghe là còn 10 phút nữa là có một vị bên úc cũng ghé đây bên dân sydney dạ, ghé đây nhưng mà đi cái kiểu đó đi à, đi solo còn cái này này tôi muốn đi một group group bên với nó qua vui không học hành gì hết chứ qua ờ, đi, đi vòng ờ, đây là được xem là căn tông đẹp nhất của thị sĩ mà căn tông đẹp nhất ừ, căn tông ben ben rồi sáng hôm nay chúng ta học kinh ờ, là kinh chuyển hấp lưng à, cái kinh này đó là được xem là ừ, căn bản của Phật pháp đây là cái pháp thoại đầu tiên mà Đức Phật thuyết giảng và giả định như và giả định như ừ, Phật pháp mà gom gọn lại trong một bài kinh thì bài kinh này hoàn toàn có thể xem là toàn bộ Phật pháp ờ, và suốt 45 năm hoàng đạo của Đức Thế Tôn thì cái nội dung đó thì cũng là xoay quanh cái bài kinh này khi nói như vậy các vị mới thấy cả cái kho tàng kinh điển mênh mông toàn bộ cái giáo pháp Đức Phật đã thuyết giảng trong suốt 45 năm thì có thể thu gọn lại trong bài kinh và đây là pháp thoại đầu tiên mà ngài thuyết giảng sau khi mà thành đạo thì trong chú giải thì rất rõ ừ, rõ là bài kinh này được Thế Tôn là thuyết giảng vào ngày rằm tháng 6 ừ, rằm tháng 6 âm lịch ừ, và trong đó nói rõ là ngày giảng bài kinh này vào buổi chiều tối khi mà trăng bắt đầu lên và đương nhiên là lúc nắng đã tắt trong trong tối vì rõ như vậy vì rõ như vậy gọi là suryo attami tí mặt trời lặn không? trời lặn và chanh đồ tí lúc trăng mọc lên mặt trời lặn mọc lên thì lúc đó, đó thì đức thế tôn người bắt đầu cái pháp thoại này ừ. và bài cái bài kinh này nó là ừ, có cái phần duyên sự buổi đầu là lúc bây giờ đức thế tôn ở đâu đâu ở đâu và đức thế tôn gọi nhóm năm tỷ kheo và giải rằng này các tỷ kheo đây là hai cực đoan mà người xuất gia nên tránh thì cái chỗ mà đây này các vị kheo đây là đó à, này các vị kheo đây là đó ừ. cái tiếng Pali gọi là đuê mê tức cái âm ta bắt bắt chữ thế nó nó xin bị tập à, này các vị kheo đây là hai cái cực đoan à, mà mà người xuất gia nên tránh ừ, đó là lợi dưỡng và khổ hạnh thì ngay cái lúc mà ngài nói là đuê mê phích quê âm ta bắt bắt chữ thế nó nó xin bị tập ngay cái lúc đó đó là 18 triệu vị thẩm thiên cũng vừa có mặt ngay cái chỗ đó cho ừ, chú giải ghi rõ như vậy vậy có còn nhiều tình tiết cũng hơi ly kỳ nhưng mình trong lâm này có đủ thành phần đấy chúa hầu rồi vô thần trong lâm hết cho nên tôi ừ, nói cho nó chung chung thôi sẵn cái này cũng hé cho các vị biết một chi tiết là kinh mà thì chuyện xưa thì có nhiều cái chuyện mà nó quá cái mức ừ, tưởng tượng của mình mà cái quan trọng nhất ờ, khi mình học đạo ấy là mình chú ý cái nội dung giáo lý thôi ờ, còn ba cái râu ria thì ờ, đừng bận tâm đây cũng là cái kinh nghiệm bằng vàng cho những người buổi đầu sơ cơ mới tìm vào đạo mà bị bận tâm quá nhiều những cái tình tiết thật sự nó nó, nó không có phải là cốt lõi giải thoát thì thôi bỏ qua trong khi đó thì mình thấy có một số vị họ rất là khoái mấy cái chuyện ly kỳ Ờ, nhưng mà riêng bản thân chúng tôi càng già chúng tôi lại ngại ngại nó cái đó bởi vì sợ làm làm làm, làm tổn thương tổn thương những cái người mà họ mới vào đó họ đọc họ bị sốc ừ. cho nên mình xoáy vào cái nội dung ờ, kinh bây giờ bắt đầu vào nội kinh thì Đức Phật ờ, chúng ta biết rằng đó là ừ, xuất thân của ngài đó trước khi ngài đi xuất gia ngài là ông hoàng đúng không ông hoàng à, ông hoàng ông hoàng, ông hoàng, hoàng tử sướng sướng cực kỳ ngài có ba cái tòa lâu đài Ờ, cho ba mùa nắng mưa và mùa lạnh à, sướng lắm ngày có hàng ngàn giai nhân tú lệ ừ, giai nhân tú lệ ờ, hầu hạ trong suốt 29 năm trời như vậy ừ, suốt 29 năm như vậy nếu mà nói về cái khoảng mà sung sướng khoái lạc thì phải nói là ngài là top top ừ. và thì sao trong cái môi trường sống vàng son nhung lụa ấy ngài được cái gì nhiều lắm nhiều lắm là một cái sự băn khoăn ừ. rồi có một ngày ta sẽ chết một ngày ta sẽ già một ngày ta sẽ bệnh rồi thì sao nữa hết chấm hết chỉ bao nhiêu đó thôi chỉ là băn khoăn sau 29 năm trời sống vàng son rực rỡ sung sướng cực kỳ như vậy thì cuối cùng cái mà đậm lại suốt 29 năm trời đó chỉ là một dấu hỏi cực lớn ta rồi sẽ bệnh sẽ già rồi sẽ chết chỉ vậy thôi sao thế là vào một đêm tối người bỏ người đi chuyện như về đời ngày thì thứ nhất dài và bà con biết hết rồi cho nên thì tôi chỉ kể vắn tắt thôi Ngài bỏ cung Ngài đi lúc đó là 29 tuổi và 6 năm sau đó, suốt 6 năm trời đó, Ngài đã thử qua gọi là tất cả những cái pháp môn tu hành mà được xem là khốc liệt nhất của cái tín ngưỡng Ấn Độ thời đó gồm có nhịn ăn này nín thở này lõa lồ giữa rừng sâu này mùa hè thì phơi nắng mùa đông thì ngâm mình dưới suối khuya đó, suối đêm ấy ừ, mình ban ngày thì lõa lồ phơi nắng này rồi nhịn ăn rồi nín thở này và chị nhiều lắm suốt 6 năm trời như vậy thì tôi chỉ kể mấy cái mà, mà, mà đơn giản nhất thôi không không mặc áo quần à, phơi nắng trời hè mà ngâm mình mùa đông à, nhịn ăn và có lúc là, là ngày đói quá mà ngày cố ý không đi tìm thức ăn thông thường mà ngày ăn bằng một thức thực phẩm đặc biệt đó là bùa bò vào cái chuồng của con bò đó ăn phân của nó ăn xong rồi mình mới bài tiết ra và mình ăn ngược trở lại cái mà mình mình mới vừa bài tiết thủ thử đủ cách hết nhưng mà cuối cùng thì không không đâu vào đâu hết ừ. thì um, các vị vào ở trong tương ưng bộ kinh đấy tương bộ kinh à, tương bộ kinh cái chương cuối cùng ấy, cái chương cuối cùng của tương bộ kinh đó là cái, cái chương gọi là chương sự thật ừ, chương sự thật ừ. thì trong đó nó có một cái bài kinh Đức Phật ngài dạy rằng này các vị kheo không thể lấy khổ để mà trừ khổ được ừ, bằng chứng là trong suốt cái dòng luân hồi thâm thẳm vô lượng kiếp không sữa mẹ mình bú nhiều như nước bốn biển máu và lệ mình đổ ra nhiều như nước bốn biển nhưng mà chừng ấy khổ ải vẫn không thể giúp ta giải thoát mà chỉ khỏi giải thoát chỉ đến được bằng cái sự thoải mái thanh thản trong cái thoải mái thanh thản đó, đó Ờ, với sự với một cái chừng mực với một sự kiểm soát thì trên cái nền tảng thoải mái đó, đó thì mới may ra tìm được cái con đường giải thoát ừ. chứ nếu mà chỉ ép sát khổ hạnh tự đầy đọa tấm thân của mình ấy, thì chỉ lấy máu lệ mà rửa máu lệ không có, không có sắp được không sắp được đó là chương thư, chương cuối của tương bộ kinh nhớ nha ừ. lát nữa mà con đọc xong bây giờ tôi trở lại về kinh ngay sau khi ngài thành đạo rồi đó thì chuyện dài lắm chỉ kể vắn tắt thôi ngày gặp lại cái nhóm học trò cũ của ngài gồm năm vị ừ, gồm năm vị ừ, dẫn đầu nhóm năm vị đó là ngài con đanh nhé triệu trần như ừ. và bốn vị kia là phách đi giác mà nam quắp và asachi asachi asachi là cái vị mà sau này khi mà mà, mà, mà, mà xuất gia với phật rồi chứng thánh và đã gặp ờ, thanh niên Upatissa và dạy với vị này một câu kệ với này chứng sơ quả và trở thành ngài tôn giả ờ, Sariputta đệ nhất trí tuệ Đấy, đó là ngã sĩ chí một trong năm vị kiều trần như năm một trong năm vị mà của bài kinh ờ, chúc lưng này còn -huh. anh nhé còn đây nhá cái vị này đó là 35 năm về trước là một thanh niên một thanh niên một thanh niên được vua tịnh phạn mời vào cung để mà xem tướng cho thái tử tất đạt vua mời tất cả là 108 vị bà la môn tinh thông tướng thuật kim tinh đậu số vào để mà cúng dường này. nhưng mà sau đó vua và triều thần lựa lại trong 108 nó chỉ chọn chọn có 8 vị được xem là xuất sắc nhất để mà coi tướng là thái tử và trong 8 vị đó, đó cái người trẻ nhất chính là ngài con đành nhé bảy vị bà la môn chưa lớn tuổi hết thì đều dơ lên hai ngón tay ừ, nói rằng thái tử nếu mà ở ngoài đời đã làm chuyển lương vương đại đế chinh phục toàn cõi đất nếu đi xuất gia trở thành bậc đại giác lãnh đạo tinh thần cho thiên hạ bảy vị bà la môn lớn tuổi nói như vậy nhưng mà riêng ngày con đang nhá ngài chỉ đưa là một ngón tay cũng không đành rằng cái 32 hảo tướng này nè có thể có ở vị chuyển lương vương có thể có ở một vị phật nhưng mà đặc biệt nếu mà nhìn kỹ là đây là tướng thoát tục ừ, đây là tướng thoát tục của người xuất gia có nghĩa là sẽ thành phật nhiều hơn là cái tướng trở thành vị đế vương thế tục ừ, ừ. Đấy, thì nói gì nói được vậy thôi nhưng của thịnh phạn thì cứ lo nghe ngái nghe sợ lắm ráng nuôi con và canh chừng đủ điều trong kinh nói suốt thời gian đó một chiếc lá vàng một cái hoa héo cũng được tranh thủ dọn đi ừ, dọn đi dọn được dọn sạch như có thể người già người bệnh đều không cho lọt vào tầm mắt thái tử ấy vậy là cuối cùng năm 29 tuổi ngày cũng có dịp nhìn thấy nhìn thấy một người già một người bệnh và một xác chết và người bỏ người đi tu thì ngay hai vào cái thời điểm mà gọi là 35 năm về trước thanh niên con đanh nhá sau khi xem tướng thái tử rồi thì bỏ nhà đi tu cùng với bốn người bạn nữa như nãy tôi nói đó phát giá Wappamahanam và Asachi cộng với ngày đó là năm ừ. năm vị thị xuất gia để chờ để chờ ngày Bồ Tát thành Phật ừ. thì họ thấy ngày bỏ ra 6 năm của hạnh nó chịu quá họ nói tu như vây là chắc chắn là phải thành Phật chắc chắn nhưng mà đến cái năm thứ sáu sơn ngày thấy công tác tự nhiên bỏ không có ăn không có khổ hạnh nữa mà chuyển sang là đi khất thực họ chán thì nó rồi tiêu rồi không lẽ mình xưa mình có lộn nữa ta làm sao lộn được cái người được phải thành phật mà ta muốn thành phật thì mình phải phải, phải, phải, phải, phải kiên khem khổ hạnh đọa đầy thân xác có đâu mà bây giờ quay trở lại đời sống bình thường rồi họ chán họ bỏ nghề càng ngày còn là một mình và ngay cái thời điểm một mình đó ngày đó thành phật Ừ. ngày thành phật xong rồi đó cái người đầu tiên mà ngày nghĩ tới để ngày gặp đấy đó là hai cái ông thầy mà đi dạy cho ngài nhưng mà lúc đó họ, họ, họ mới vừa chết một ông thì mới chết một tuần trước một ông thì mới chết đêm qua cho nên à, cái đối tượng tiếp theo chính là cái nhóm năm đệ tử mà vẫn đi theo ngày mấy năm nay đó cái chuyện dài như vậy à, thì à, chị chỉ kể vắn tắt để chúng ta dành thời gian cho nội dung bài kinh đấy thì khi ngày đến ngày ngày giảng cho năm vị này nghe xong đó thì trong đó ngày con đây nhá là vị đầu tiên trong nhóm năm vị này chính sơ quả tu quần có nghĩa là kể từ giây phút đó trở đi trời có sập xuống trái đất có vỡ làm triệu mảnh thì trong lòng vị này chỉ có Phật chỉ có Tam Bảo chỉ có tứ đế 12 duyên khởi chứ không có cái gì hơn cái đó nữa đó gọi là sơ quả đó không ừ. sơ quả thì uh, vị này sau đó này, sau khi nghe bài kinh rồi đi xuất gia với Phật nữa. trước đó chỉ là đạo sĩ này, muốn mặc gì mặc nhưng bây giờ đã đắp y áo giống như Phật vậy đó ừ. sinh hoạt giống như Phật vậy đó và trong thời gian ngắn sau thì vị này chứng quả là hán và kể từ lúc chứng quả là hán vị này vào lại Phật bởi vì chúng ta biết rằng ờ, là là là Đức Thế Tôn ngày thành đạo tháng rằm tháng tư chuyển bút lưng rằm tháng 6 thì tới rằm tháng giêng kế tiếp theo đó có nghĩa là sau khi thế tôn thành đạo được 9 tháng thì có cái cuộc đại hội tăng già lần đầu tiên là ngài nói rõ ừ, cái cương lĩnh giáo pháp và xác định ừ, xác định sự có mặt của tăng đoàn ừ, tỷ kheo thánh tăng gồm có 1.250 vị mà dẫn đầu là ngài xá là Phất Mục Kiện Liên và chúng ta biết rồi theo trong kinh ý, hai vị này tuy xuất gia cùng một lượng với các vị la hán khác nhưng mà cái vai trò hai vị này rất lớn chính đức thế tôn xác nhận ở đâu sẽ là phật và bồ cường ly có mặt thì ở đó giống như ta có mặt vậy Đấy. và ngày con đa nhá đó ngài thấy đó, cái mỗi lần mà có có hai vị đó, đó thì dĩ nhiên nói thêm cái vai vế thì ngài là sư huynh Đấy. trong chú giải có nói rõ khi Đức Thế Tôn ngồi như vậy thì cái, cái chỗ ngồi mà xếp cho cho cho cho cho cho, cho, cho các vị cao đồ đệ tử ngồi rồi thì xếp sắp xếp theo cái trật tự của của Hạ Lạc thì lúc nào cũng xếp ngày Con Đanh Nhá trước hai vị đó hết mà ngày nể hai vị đó lắm bởi vì ngày Con Đanh Nhá ngày chỉ tu của 100 ngàn đại kiếp thôi mà hai vị kia tu một a tăng kỳ cộng với số lẻ là trăm ngàn đại kiếp mà công việc của hai vị này lớn lắm cái vai trò trong đạo lớn lắm rồi ngài thấy người ta cứ nể mình như vậy ngài thấy các thánh với nhau ok nhưng mà phàm vô họ dễ bị uh, hoang mang lắm cho nên ngài vào lại phật ngài nói con xét duyên ngài con xét duyên của con thì con hợp với núi rừng hơn con hợp với núi rừng con xin thế tôn cho con về núi con ở do cái túc duyên đời trước có một nhóm 500 đứa đệ tử nữa là nằm trong con voi đó nó sẽ giúp đỡ con ừ. đây là chuyện các vị không có tin không? có nhưng mà tôi tôi tin khoa học bây giờ cũng chứng minh có những người họ căn số họ, hợp với thú rừng nghĩa mà thì ngày cũng vậy ngày nói con có 500 đệ tử trên đó thôi con về ở tụi nó sống chết với tụi nó sau này con cũng sẽ chết ở chết ờ, trước mặt tụi nó ừ. thì ngày lại Phật xong rồi ngày đi ngày về trên đó về Tuyết Sơn ngày ở đúng 12 năm 12 năm nhớ nha 12 năm à, ờ, chứng la hán xong lại phật ờ, rồi về trên đây kia 12 năm là ngày tịch ờ, mà trước khi tịch ấy, về lại phật từ biệt xin phép đàng hoàng đấy đàng hoàng xong rồi, trở về ngày tịch và đám tang của ngài là một trong những đám tang mà lớn nhất của tăng đoàn thời đó tức là đám tang lớn mình biết thời đó là đám tang của ngài ngài sắp là phất à, nó chúng ta phát tín đồ có 500 tỷ kheo tham dự và có một cái hỏa đài hoàn toàn là trầm hương hết cái đám đàn thứ hai mà trong kinh ghi rõ là lớn đó là đám đàn của ngài của kiền liên là chính đức phật đến dự à, chính đức phật đến dự và chư thiên làm mưa hoa cúng dường và đám đàn thứ ba đám đám đàn của ngày ngày anh nhắc con tên nhát ngày kiều trần như mà được nhắc đến trong đây trong bài kinh pháp luân này nè tức là khi mà ngài tịch rồi đó thì ngài Anuruddha là đệ đệ nhất thiên nhãn ngài đã ngài đã lên đó và ngài chứng minh cái ờ, tang lễ do chư thiên và cái đập bày vôi đó nó, nó thực hiện suốt một tuần lễ ngày và 500 vị vị la hán là nó thuyết pháp cho chư thiên suốt một tuần rồi sau đó thì cái xác đó được chư thiên quả thiêu à, quả thiêu và cái ngày mà ngày con đang nhá tịch đó, thì hoa cỏ trên tuyết sơn đều là héo uống ừ, như là để tan vậy ừ, rồi xong và chuyện đặc biệt nữa đó là ngày anh anh đó ngày anh anh đó ngày anh là là là, là gọi bồ tát tất đạt á, là đức phật ấy là bà con chú bác ruột và sau này trở thành đệ nhất thị giả của đức phật ngày ngã nan ấy hai bế ngoài đời đó quan hệ ngoài đời đó là chú bác mà trong đạo là là, là coi như là thị giả ấy vậy mà do cái túc duyên lạ lắm cái người mà truyền đại giới cho ngài nan không phải là đức phật mà là ngài bê lắc thí xì sắc bê lắc thí xì sắc vị này là một trong một ngàn đệ tử của ngài Uruvela Kaspat uhm, tức là một trong số những vị la hán mà có mặt trong cái đại hội rằm tháng giêng đầu tiên cái chùa Trúc Lâm đấy à, lúc đó có một ngàn hai trăm năm chục vị thì trong đó có một vị tên là Belaptasisat thì vị này đó sau này trở thành hòa thượng bổn sư truyền đại giới cho ngã nan cái ngày ngày con đang nhá chịu đựng như mà trong kinh này nhắc hồi nãy giờ tôi kể chuyện á ngày có một người cháu ruột tên là Pun nó tà nó quốc tế tức là trước khi mà ngày con đang nhá mà ngày từ biệt Đức Phật xin phép để về núi ở với đám voi 500 con ấy thì sau khi lại Phật xong thì ngày về ngày gặp đứa cháu ruột ngày nói cái túc duyên của con không có nhỏ đâu con cái túc duyên còn lớn đó. cỡ như cậu à cỡ cậu à cậu cháu mình ờ, thời gian tu hành tiền kiếp bằng nhau túc duyên còn lớn lắm có đi xuất gia đi ừ. thì người cháu đã đi xuất gia được gọi là ngày, ngày gọi là tôn giả Punnamanta Nikutát và trở thành vị đệ nhất pháp sư ừ, trong số 47 vị cao đồ nhé vị nó tên là Punnamanta Nikutát vị đó gọi ngày kêu gần như là, là cậu ruột và đặc biệt là cũng do túc duyên tiền kiếp cái người mà truyền đại giới cho ngạ nan đó là ngài pelakasisa mà cái người mà thuyết pháp cho ngài nay mà chứng tu đồ không phải là đức phật không phải là đức phật mà là ngài ngài punamanta để của tác cháu gọi ngài con đang nhá trong bài kinh này này là cậu ruột có thể lạ như vậy và cuối cùng sau 25 năm hầu Phật và ngày Đức Phật tịch rồi ngài đang chứng là hán bằng cách là tự mình tu tập chứ không ai hướng dẫn hết uh như vậy thì cái quan hệ ngã nan là ở ngoài đời nó là là bà con chú bác với thái tử tất đạt nhưng mà khi xuất gia rồi nó trở thành đệ nhất thị giả ừ, của thế tôn và cái chuyện truyền đại giới thì cũng là do một người khác và cái người thuyết pháp cho đắc tu đầu quần cũng là một người khác và cuối cùng cũng tự mình tự mình áp dụng giáo lý ừ, mà chứng la hán chứ cũng không có ừ, phải là do đức phật hướng dẫn như là như nhiều người khác đúng chưa rồi mình đánh một vòng xong mình mới vô bài cái này thì trước mặt ngài là năm vị tỳ kheo lúc bây giờ là họ chưa thọ đại giới họ chưa thọ đại giới à, nhưng mà trên danh nghĩa thì vẫn vẫn gọi là năm vị kỳ tỳ kheo quanh giáo bát gia cái nhóm ngũ bộ tỳ kheo thì cái đám này các nhóm này lúc đó còn phạm à, thì họ coi trọng cái pháp uh, môn khổ hạnh lắm thì, thì chính từ cái chỗ này cái phần này nó dạy thế này ừ, bây giờ tôi lược, tôi chỉ lược cái nội dung này bằng cái ngôn ngữ của người thời nay nhé ừ, cái nội lược lại nội dung như thế này cả chúng sinh trong đời này vì đâu mà sinh tử do thích cái này thích cái kia Đấy. và có cái mình thích thì mình gọi là hạnh phúc mà không có cái mình thích thì mình gọi là đau khổ nhớ nha đó, căn bản như vậy Đấy. và vô lượng chúng sinh gọi là hầu hết 99,9% trong cuộc đời này 99,9% không là họ cứ trốn khổ tìm vui để mà sống và đương nhiên với cái lý tưởng trốn khổ tiền vui đó họ làm đủ thứ thiện ác và nhận được các thứ quả báo buồn vui không sướng khổ không nhưng mà cứ lăn trôi vô số kiếp như vậy không có đi đâu về đâu thì trong cái số chúng sinh mà trốn khổ tiền vui ấy chỉ có 0,1 phần trăm chỉ có 0,1 phần trăm tự nhiên nhận ra một điều là cứ cắm đầu mà hưởng lạc thì chỉ có khổ khổ thế là họ mới là từ bỏ cái, cái sự hưởng thụ từ bỏ sự hưởng thụ họ nghĩ rằng bây giờ đó là mình khổ quá khổ là do mình hưởng bây giờ mình không có hưởng thụ mà đó giờ đó là mình chỉ biết hưởng thụ chỉ biết sung sướng bây giờ mình sống ngược lại này sống ngược lại sống ngược lại đó giờ hưởng thụ giờ không hưởng thụ rồi đó giờ sung sướng bây giờ chuyển qua đau khổ đau đớn đấy họ nghĩ vậy đó hồi đó giờ nó quá khổ rồi không à, quá khổ rồi ừ. bây giờ chỉ cần cách thoát khổ là mình sống ngược lại kiểu sống ngày xưa giờ thế là từ đó nó nảy ra cái pháp môn khổ hạnh có nghĩa là là chúng sanh trong đời chia làm là hai nhóm nhóm một là chỉ biết cắm đầu gục mặt hưởng thụ chạy theo cái thích và trốn tránh cái ghét cái nhóm thứ hai đó họ thấy ngược lại nó bây giờ cứ mà hưởng vậy không đi gì đâu hết bây mình sống ngược lại thế là nó có pháp môn khổ hạnh mà như hồi nãy tôi nói cái cái cái cái cái cái, cái chương cuối cùng của tương ngân cái phần ngày dạy không thể lấy khổ để mà diệt khổ không thể lấy cái lấy máu lệ mà tẩy rửa cái máu lệ mà chỉ có con đường trung đạo này tức là mình ở trong rừng thì mình phải tìm đúng con đường đi ra khỏi rừng chứ ở đây vấn đề không phải là cảm xúc không phải là mình muốn ra khỏi rừng là mình phải mình mảy máu me rồi đầy xước thương tích no, no, no, no. cái chuyện quan trọng là mình biết rõ mình ở trong rừng và mình chọn cái con đường nào an toàn nhất ngắn nhất hợp lý nhất để mình ra khỏi rừng cái chỉ là chuyện quan trọng chứ còn cái vấn đề cảm xúc là lựa con đường nào sướng cũng trật mà lựa con đường nào lầy lội khó đi nhất cũng trật mà cái con đường đúng nhất là con đường nào có thể dẫn ra khỏi rừng đó, thì cái đó là con đường mình nên chọn nhớ nha ừ tôi nhắc lại muốn ra khỏi rừng thì mình không thể lấy cái cái cái cái cái, cái tiêu chí là con đường nó phải dễ đi phải thơ mộng không hoa thơm trái ngọt sai mà mình cũng thể lựa con đường mà gồ ghề khúc quỷ khó đi cũng được mà mình phải lựa con đường nào hợp lý nhất có thể dẫn ra khỏi rừng cái vấn đề đây không phải là cảm xúc nhớ nha vấn đề đây không phải là cảm xúc Đấy, đây cũng vậy muốn giải thoát khỏi đau khổ thì không phải là phải dĩ nhiên không phải tiếp tục hưởng hưởng dục hưởng lạc là sai nhưng mà dĩ nhiên cũng không phải uh, trông cậy và máu lệ để tìm ra con đường giải thoát cũng sai mà vấn đề đây phải là cảm xúc mà là vấn đề hợp lý con đường con đường hợp lý đó chính là gì là cái này nói ra các vị hơi hơi khó khó khó khó khó hiểu nhưng mà cũng phải nói chính là nhận thức ừ, chính là nhận thức khổ là do thiếu nhận thức và giải thoát chính là khả năng nhận thức chỉ vậy thôi chỉ vậy thôi. tôi nói rất là nhiều lần mình cứ nghĩ rằng ấy mình cứ nghĩ rằng ờ, người ta muốn làm hại mình nhưng mà khi mình đã tìm ra đủ bằng chứng mình biết cái đó là hiểu lầm tự nhiên mình hấp dẫn đúng không này mình thương một người thương đắm đuối mất ngủ nhưng mình sao này mình biết là cái người đó, đó chính là đứa em gái thất lạc của mình thế là mình hết tương tư hoặc là mình biết rằng con nhỏ cực đẹp đó chính là một đứa mới vừa giải phẫu chuyển giới cái mình cũng nguội luôn Đấy. hoặc là bà già mình đã bị lẳng đã đi lạc từ sáng đến giờ ờ, và buổi chiều thì nghe nói người ta có tìm thấy một cái xác bà cụ nào nó trôi xong mình nghe mình chết điếng nhưng mà khi mình ra tới nơi đó mình biết mình xác định được cái xác nó phải má mình cái mình thấy nhẹ đúng không đây thì giải thoát chính là nhận ra sự thật giải thoát chính là nhận ra sự thật này hoặc là bây giờ đó là xưa giờ đó là mình quý một cái Rolex đồng hồ Rolex mình quý lắm hồ Rolex một ngày kia mình phát hiện nó bị mất mình điên lên được trong lúc mình điên đó, thì ông già mình ông mới nói cho mình biết rằng cái đồng hồ đó mua bên Trung Quốc ấy, có 50 nhân dân tệ thôi ông mua ở Thượng Hải tôi tôi có tới Thượng Hải một lần Rolex Patek Philippe Odema đi quê nó đeo từ ở cổ tay nó đeo tới nách luôn nó đeo lên tới nách luôn bạn cái cái mấy chục tệ mà Rolex ừ, Rolex đeo từ dưới cổ tay đeo lên tới nắp nó, nó, nó làm một lúc cả mấy chục chiếc rồi đó. thì ông già mới nói thiệt ông nói là con nhớ kỹ mình đi đúa không thì cái Rolex này là bố mua đó, đó thì khi mà đứa con nó nhận ra rằng cái mà bị mất chỉ là đồ rác thì nó nhẹ liền nhẹ liền đó là thì cái chuyện giải thoát y chang như vậy mình khổ là vì mình thấy đó bản thân mình là một cái gì đó rất là quan trọng rất là đáng kể mình thấy đó, những gì mình được và những gì mình bị nó quan trọng nữa Đấy. những gì mình sở hữu những gì mình mong mỏi mình thích mình ghét nó quan trọng nhưng có một ngày mình nhận ra rằng mình chỉ là cái Rolex mua ở Shanghai thôi. nha mình chỉ là cái Rolex mua ở tàu thôi cho nên nếu có ai đó hỏi anh đi chùa anh nghe pháp anh học được cái gì thì mình có thể nói thế này tôi học đạo để nhận ra rằng tôi là đồ tàu đồ trung quốc và đó giờ tôi tưởng tôi là đồ thị sĩ tôi tưởng tôi là đồ nhật nhưng mà tôi học đạo để tôi thấy tôi là đồ made in china nha china đồ giỏm nhớ nha dầu nó có đẹp lộng lại lấp lánh lung linh thì tôi vẫn là đồ China khi mình nhận nên mình là đồ tàu ấy thì tình hình cũng khác nó nhiều khác nhiều nhiều người họ cứ tưởng rằng là sở hữu một cái vật mình thích ấy, là sung sướng nhưng mà không biết đạo được mới thấy không thích cái gì hết có khả năng coi nhẹ mọi thứ cái đó mới là hạnh phúc hạnh phúc thứ thiệt cái hạnh phúc này nó không bị ai tước đoạt hết không bị ai trộm hoặc là cướp nhưng mà riêng mình sở hữu một cái vật mà mà để cho người ta ghen tị và ngưỡng mộ thì mình tưởng cái đó hay nhưng mà không cái đó, cái đó bữa nào nó khùng khùng mà nó mất là mình đi hoặc bữa nào mình chán đó là mình mệt tại vì nó đắt tiền lắm mà mình chán không có gì khổ cho bằng là mình chán cái thứ mà mình đã đầu tư quá nhiều đúng không Đấy. cho nên toàn bộ giải thoát nó chính là hành trình giải thoát chỉ là nhận thức thôi xem chưa Đấy. cho nên đây chuyện đầu tiên tôi còn nghe nói rồi. giải thoát nó không phải là vấn đề cảm xúc đây tôi diễn dịch bài kinh này bằng ngôn ngữ hiện đại nhá. giải thoát nó phải là vấn đề cảm xúc không thể nào con con con con, con sung sướng rồi con tìm cái sự sung tìm cái sự giải thoát qua cái sung sướng sai mà con không thể nào con cắm đầu trong cái máu lệ cũng tìm đường giải thoát sai bởi vì giải thoát nó phải là vấn đề cảm xúc mà nó là vấn đề nhận thức Đấy, nhớ nha Đấy. cho nên này các vị theo có hai cái cực đoan mà các ngươi nên tránh đó là lợi dưỡng khổ hạnh một cái một bên là cái cực đoan cho rằng là trốn khổ tìm vui bằng cách hưởng lạc cái là sai được thứ hai trốn khổ tìm vui bằng vị đắng của cuộc đời là máu lệ của nhân gian cũng được bởi vì sao vì con đường giải thoát không thể đến bằng cái cảm xúc rẻ tiền và trẻ con ngô nghê ngờ nghịch ngớ ngẩn ngây ngô như vậy không phải mà giải thoát chính là hành trình nhận thức do đó này các vị kheo sau khi từ bỏ hai cái kiểu sống ừ, cảm xúc đó thì các con muốn giải thoát là các con phải tìm đến cái con đường ở giữa không ở giữa hai cái cảm xúc đó chính là con đường nhận thức Này nhớ nha từ bỏ hai cái kiểu sống ờ, thuần túy cảm xúc bây giờ các con phải tìm đến cái con đường thứ ba đó là con đường nhận thức Đấy. và trong ờ, nhận thức đây là gì nhận thức ở đây là con nhận các con nhận thức bốn chuyện chuyện thứ nhất mọi thứ ở trên đời này này, này. từ con ông cái kiến cho đến ông hoàng bà chúa cống hầu khanh tướng phạm thiên chư thiên càng tác tà long dương kim siêu điểu giả xóa cho đến những cái loài vô hình khuất mặt nhân gian thiên hạ nhân loại tất cả rồi cho đến đất đá cây cỏ mặt trăng mặt trời thiên thể tinh tú trăng sao mọi thứ hiện hữu ở đời đều là khổ khổ đây nó có hai đó là khổ cảm giác và khổ bản chất này khổ cảm giác nghĩa là cái gì mới làm cái thân tâm mình khổ thì cái đó là, là khổ cảm giác làm cho thanh tâm khó chịu còn cái khổ bản chất ở đây có nghĩa là những gì mà bản thân nó là bất toàn bất trắc à, khó lường nay vậy mai khác à, thì đó gọi là khổ, của bản chất ừ. thì mọi thứ ở đời nó là khổ đó là sự thật thứ nhất mà trong đó là ngôn ngữ bây giờ còn ở trong chánh kinh thì nó là này các vị xem khổ là gì khổ đế sự thật thứ nhất là gì sự thật đầu tiên mà các con cần phải nhận thức đó là sanh là che khổ già là khổ đau chết đau là khổ chết là khổ không sanh già là bệnh chết rồi gì nữa muốn không được thương phải xa ghét phải gần đó, rồi gì nữa nói chung năm quẩn là khổ đại cái ăn tiền là cái câu cuối ăn tiền là cái câu cuối nói chung năm quẩn là khổ mà năm quẩn ở đây chính là sự hiện hữu của toàn bộ vạn hữu Uhm, toàn bộ vạn hữu tất cả những gì thuộc về hình danh sắc tướng tinh thần thể xác trong ngoài xa gần trên dưới không tất cả ừ, đều là hiện hữu mà đã là hiện hữu tất cả đều là khổ hết Đấy. đó là cái sự thật thứ nhất cần phải nhận thức giải thoát là nhận thức mà ừ. cái thứ hai tất cả đam mê gì trong đời này cũng là đam mê trong cái khổ bởi vì cái vế cái, cái tiền đề đầu tiên đó là gì ta mọi thứ là khổ cho nên mình có thích cái gì đi nữa cũng là thích trong khổ nhớ nha thích cái gì đó giàu thích trong thiện trong ác trong sướng trong khổ à, thích là khổ bởi vì thích trong khổ thì có nghĩa là tiếp tục đầu tư cái khổ khác à, đây là sự thật thứ hai cái sự thật thứ ba muốn hết khổ thì không có thích trong khổ nữa và ba cái nhận thức này nhận thức một nhận thức hai nhận thức ba không? ba luôn sống trong ba nhận thức này đó chính là cái sự thứ tư đó chính là con đường thoát khổ mà cái từ chuyên môn thì gọi là bắt chánh đạo là chánh kiến chánh tư duy ngữ nghiệp mạng không? niệm định tấn nhưng mà nếu mà nói cho nó dễ nhớ thì mình cứ nhớ thế này cái chuyện đầu tiên là mọi hiện hữu là khổ thứ hai thích cái gì ở trong cái hiện hữu đó cũng là thích trong khổ mà thích trung khổ nghĩa là tạo ra khổ khác và cái thứ ba là muốn hết khổ thì đừng thích trung khổ nữa và ba cái nhận thức vừa nói đó nó chính là cái con đường thoát khổ nó là đạo đế nhớ chứ ừ. bác chánh đạo nó chỉ là hành trình nhận thức tôi nhắc lại bác chánh đạo gom gọn là nó chỉ là ba cái nhận thức thôi nhận thức một mời thứ là khổ nhận thức hai thích cái gì cũng là thích trong khổ và hãy thích trong khổ thì tiếp tục tạo ra khổ và nhận thức ba muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa liên tục sống trong nhận thức này thì đây chính là con đường thoát khổ và đây cũng chính là hình thức thu gọn nội dung thu gọn của bác chánh đạo nhớ nha bởi vì hành trình tứ niệm xứ là gì hành trình tứ trình tứ niệm xứ là gì là chánh niệm và trí tuệ đúng không và chánh niệm trí tuệ là gì là chỉ để nhận ra có ba chuyện đó thôi một đi đứng nằm ngồi co duỗi không nói cười tắm rửa ăn uống tiêu tiểu đều là khổ đấy biết rõ và khi nào có phiền não xuất hiện mình cũng biết rõ đây là tham muốn cái này muốn cái kia sân là muốn đừng có cái này à, muốn đừng có cái kia đó gọi là sân nhớ nha à, gom gọn lại như vậy sân nó cũng là một hình thức của tham wow tôi biết tôi nói cái này mấy người học thì làm nổi điên lên nó không không không không trong tâm sở rõ ràng là nhóm sân phần khác với tham phần dạ thưa cái đó là là elemente không nhưng mà nói cho rốt ra nói cho rốt ra thì à, là tha, sân nó là một cái mặt khác của tham à, vì tham là anh muốn có cái này anh muốn có cái kia còn sân là anh muốn đừng có cái này muốn đừng có cái kia đây như vậy thôi nhé cho nên tư tú niệm xứ là mình ghi nhận biết rõ ở đâu có thích thì đó là tập đế nguồn gốc của khổ ngoài tập đế ra toàn bộ cái còn lại đều là khổ đế hết nhớ nha và cái này quý vị biết nổi điên lên này đó là bắt chánh đạo gồm có chánh kiến cái tư duy vân vân à, các vị nổi điên lên chỗ này này khi tôi nói rằng tôi là tội khanh xin nghiêm túc không? chịu trách nhiệm câu nói này bác chánh đạo thực ra đó, nó cũng nằm ở trong cái khổ đế đấy và và và cái tập đế là tổng tham ấy thật ra nó cũng nằm ở trong cái khổ đế đấy nhưng mà sẽ dĩ mà nó chia ra ba đế rời rời nha là vì sao là vì trong trong cái đống khổ đó đó trong nguyên tỷ hình đã nó làm vạn hữu mà tất cả mọi thứ đều là khổ thì trong cái đống khổ đó, đó riêng cái anh tham á ảnh vừa là khổ mà ảnh vừa là nguồn cội của khổ giống như, như, như trong cây mía đó. thì cái anh tham ảnh giống ảnh là cái mắt mía ảnh là cái mắt mía ảnh nằm trong cây mía đúng nhưng mà ảnh là cái mắt mía cho nên mình có thể lấy ảnh mình vùi xuống đất để nó ra cây mía mới xem chưa như vậy thì cái nói là tâm mình chia cho dễ nhớ thì nó, à, tâm tham nó chính là tập đế còn sanh già đau chết năm quẩn đó là khổ đế nhưng mà ngồi nghĩ kỹ là tâm tham có nằm trong năm quẩn không dạ có học ai thì làm chắc cô là có tâm tham có nằm trong năm quẩn nha có ừ. này à, cho nên nếu mà, mà mà nói chi pháp thì nó rời nhớ nha tôi nói thì chậm nếu mà học chữ elemente tiểu học á, thì thấy rõ ràng là tập đế riêng nha à, đạo đế là bác di đạo trong tâm đạo đó là làm mình học elemente nhưng mà nếu mà học cho tới nơi đó không thì mình phải nhớ rằng bác chỉ đạo cũng nằm trong khổ đấy cũng nằm trong khổ nhưng mà sở dĩ mà nó được gọi là đạo đế là vì sao vì tuy nó là khổ nhưng mà nó cũng là con đường thoát khổ vì sao vì rằng nghe kỹ chỗ này con đường ra khỏi rừng luôn luôn nằm trong rừng xưa nay chưa bao giờ có một con đường nào đưa ta ra khỏi rừng mà nó nằm ngoài rừng dạ chưa bao giờ có nhớ nha con đường ra khỏi rừng luôn luôn nằm ngay trong chính khu rừng ấy ta không thể nào ra khỏi khu rừng bằng một con đường nằm bên ngoài khu rừng chuyện nó không có nhớ nha nhớ chỗ này nha và con đường ra khỏi rừng cũng chính là con đường đi vào rừng vấn đề là ta đưa cái mặt của ta về hướng nào ta đưa cái lưng của ta về hướng nào ta đưa cái lưng của ta về bìa rừng có nghĩa là ta đang đi sâu vào rừng ta đưa cái lưng của ta vào rừng và đưa cái mặt ra bìa rừng có nghĩa là ta đang ra khỏi rừng ok ừ. cho nên cho nên mọi hiện hữu là khổ có một điều là khi mà mình có trí tuệ đó mình nhận ra rằng à cái anh này là khổ cái mọi sự có mặt là khổ thích cái gì cũng là thích trong khổ à, nếu cái duyên lành mà ba la mật mà nhiều kiếp nữa nó đủ chín mùi xem chưa đủ chín mùi không? khi nhận thức như vậy khi nhận thức rằng mọi hiện hữu là khổ thích cái gì cũng là thích trong khổ nếu mà duyên lành nó chín mùi thì ngay trong cái nhận thức đó đủ để ta cắt đứt phiền não không còn là phạm nữa còn nếu cái ba la mật nó không đủ thì mình có nhận thức như vậy cũng chẳng qua là mình làm con bò mình nhơi lại Ừ, như là cái cái cái cái đống cái đống cỏ thôi đống cỏ mình ăn ban sáng thôi ừ, chỉ như là như và có biết bao nhiêu vị không phải biết bao nhiêu mà là tất cả ừ, tất cả cả cái bậc thánh trước khi mình chứng đạo trước khi mình chứng đạo là điều trải qua vô số kiếp nhơi đi nhơi lại những gì mình đã học đã hiểu mà nhơi chừng nào mà cái duyên làm tới chín mùi thì nó có chứng thách cho nên hôm nay mà mình học đạo mình nhớ dở nè hiểu chậm nè tu hoài không đắc không có gì buồn chỉ là chuyện bình thường không? tất cả chư Phật chư hiền thánh ba đời mười phương đều y chang như vậy không? tức là trước khi gọi là chứng thánh thì các vị đều phải gọi là trải qua giai đoạn như mình bây giờ đó cũng học đạo cũng tư duy cũng ờ, hành trì khi khước không? bố thí trì giới phục vụ nghe pháp cung kính hồi hướng đủ thứ công đức không rồi ba la mật là bố thí trì giới ly dục ờ, rồi kham nhẫn chân thật chí ờ, nguyện từ tâm hành xã đủ thứ rất là nhiều kiếp lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại và khi nó duyên nó chính thì sao ta khi duyên chính thì người thì thành phật người thì thành thành tinh tăng người thì thành độc giác nhớ ha ừ và toàn bộ cái hành trình mà tu tập của bồ tát tất đạt tức là tiền thân của đức phật thích ca mâu ni hả thì cũng là sống trong khổ đế và trong vô số kiếp phạm phu ấy có những lúc ngài thích cái này thích cái kia trong khổ cho nên ngài tiếp tục đầu thai tái sinh nhưng mà ngay ở trong cái hình này thân phận sanh tử ấy không tuy sống trong khổ nhưng mà ngài rõ ràng ngài có vạch ra được con đường thoát khổ và con đường nằm đó nó nằm ngay chóc ở trong bản thân của cái khổ đó là ngài không ngừng tu tập bát chánh đạo không ngừng tu tập ba la mật Đấy. và người không có học giáo lý đó, thì mình cứ tưởng là cái ba la mật không à, lục độ thập độ đó, nó khác với cái với bát chánh đạo dạ thưa không có khác các vị học ai thì làm các vị biết thì dầu là ba la mật hay là thập thiện thập độ hay là ba bảy bồ đề phần tất cả chỉ là 13 cộng hai mới 25 coi kỹ lại coi, coi mở sách ra coi kỹ lại coi à, coi kỹ lại coi kỹ lại à, quan ờ, mà thôi tôi tính thông báo nhưng mà mượn cái chỗ này tôi thông báo cho cho cái nhóm uh, học viên uh, lớp internship sắp tới mình, sợ nó lạc đề của quý vị tức là sắp tới đây bà con làm ơn đem qua dùm tôi cái bộ uh, a thì đàm mà mình mới phát hành á cái bộ nó quyển mẫu hai có quyển đó thì chỉ có một bộ đó chúng tôi mới có thể hướng dẫn các vị về về cái gọi là lộ tâm với lộ sắc được lộ tâm có nghĩa là cái cái cái ờ, cái cái Buddhist psychology là cái gì ta là tâm lý học giáo và một cái nó là lộ sắc nó gọi là cái sinh vật học Phật giáo không sinh vật học Phật giáo nhớ nha uh ừ -huh. theo A đi làm nhưng phải có cuốn đó thì ở đây cũng vậy trong vô số kiếp sanh tử luân hồi mang thân sinh tử trong thân phận của phạm phu bồ tát cũng sống trong phiền não nhưng mà có một điều tuy là cũng là người có mặt trong khu rừng như bao nhiêu thiên hạ khác nhưng mà ngài có một cái xác định rõ ràng biết rõ khu rừng này là cái chốn đỏ đầy và bản thân mình đang bị đỏ đầy và ngay ở trong cái cõi lưu đầy đó, đó xác định được cái con đường mà mình phải đi ừ ngày đi suốt bốn tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp cho đến cuối cùng thì ngài đi tới từ một cái chỗ có cái tên là Uruvela là... ở đó có cái góc bồ đề này có cái góc bồ đề và ngày bèn ngồi xuống và phát thệ một cái lời đại nguyện rằng nếu mà chưa có chứng Phật thì dầu mà máu ta có cạn đi ừ thì ta cũng không có rời khỏi chỗ ngồi này thật ra thật ra cái lời nguyện đó không phải là lần đầu và cũng không phải là duy nhất không, không phải lần đầu cũng không phải là duy nhất mà ngài đã từng phát thệ như vậy từ vô lượng kiếp vô lượng kiếp ngài cũng phát thệ như vậy ta sẽ ở đây tu cho đến bao giờ mà gọi như giải thoát nhưng cuối cùng thì sao chết chuyện này có có vô số lần phải một lần không phải là đợi tới kiếp chó mới có cái vụ mà nguyện tỳ tỳ cục không như đời đức phật uh, diếp có bảy vị tỳ kheo thế giáo pháp suy tàn pháp học pháp hành từ giáo lý cho đến hành trì bị thiên hạ thờ ơ mấy anh em dắt nhau lên trên một cái mỏm đá treo leo làm cái thang thang, thang tạm leo lên đó rồi xô cái thang và cùng nắm tay nhau hẹn rằng chỉ rời khỏi đây khi chứng thánh và trong bảy vị đó, đó thì có hai vị chiến thánh đi trước còn năm vị còn lại và đương nhiên nhịn ăn thiếu nước uống chết và năm vị tử vị thánh tử đạo nè thánh tuẫn đạo này ừ thì đến đại Phật Thích Ca muni thì trở thành năm vị la hán thinh văn nhớ nha ừ, trở thành vị la hán thinh văn xuất sắc này có nghĩa là không phải chỉ một kiếp mà tuẫn đạo là đủ đâu nếu mà thiết tha cầu giải thoát thì phải vô số lần tuẫn đạo như vậy tuẫn đạo cái này chết vì đạo tuẫn tình thì chết vì tình vậy đó này tuẫn là, là, là hy sinh cho một cái gì đó không? gọi là tỉnh sạch thi sạch thi thì uh, kinh chủ pháp đơn này ngài nói, nói cái gì ngài nói rằng không thể nào mà đi tìm giải thoát bằng hai cái con đường thuần túy cảm xúc đó là sướng và khổ mà phải đi bằng con đường nhận thức đó chính là bắt cái đạo mà cho bác chánh đạo là gì đó là chính là chánh kiến thấy đúng làm ơn mở dùm tôi trung bộ kinh đúng không bài đế phân biệt nha mà cái bản in cũ là đế phân biệt còn cái bản in mới là phân biệt sự thật không ừ, phân biệt sự thật à, thì trong đó, đó có giải thích rất rõ chứ đừng nghĩ rằng cái này là do chúng tôi định nghĩa nha trong bài cái đó trong ngày sẽ phân biệt rất rõ ngày giải thích rất rõ À, chánh kiến là gì chánh kiến tức là cái trí tuệ hiểu được ừ, bốn đế này bốn đế nãy giờ tôi giải thích rồi ừ. chánh tư duy là gì chánh tư duy có nghĩa là ba cái chánh tư duy ly dục vô sân và bất hại ly dục nghĩa là không có thích gì hết vô sân là không bất mãn gì hết và bất hại là không có nhiễu hại không có gây tổn thương cho ai hết bằng ngay được cái ý niệm ngay không có kỷ niệm gây tổn thương gọi là bất hại tư duy không có ý niệm bất mãn cái gì nó gọi là vô sân tư duy không có ý niệm tham thích cái gì nó gọi là lý dục tư duy thì ba cái này cộng lại gọi là chánh tư tư duy à, chánh ngữ chánh nghiệp chánh ngữ chánh kiến chánh tư duy vì qua tới chánh ngữ chánh ngữ có nghĩa là cái này nói thì chánh kinh á à, chánh ngữ có nghĩa là không có không nói dối không không không không nói đâm thọc không có nói lời ác độc không có nói lời phím luận nhưng mà đó là nói một cách tổng quát cho cái người sơ cơ tôi nói rõ nha đó là cách nói cho người sơ cơ nhưng mà cách nói rốt ráo trong kinh ấy nó có hai cách một chánh ngữ nó có mặt nào nổi chánh ngữ uh, hiện tượng và chánh ngữ bản chất chánh ngữ hiện tượng là gì là nói lời lành không nói lời gây không nói lời vô ích cho mình mà cho người À, không có nói là làm tổn thương ai à, thì đó gọi là, là chánh ngữ hiện tượng còn chánh ngữ bản chất là gì chánh ngữ bản chất uh, chính là tâm sở chánh ngữ nhớ nha ừ. có nghĩa là các bằng cái tâm trạng nào bằng cái tâm trạng nào mà ta không có nói dối được không có nói lời ác độc làm tổn thương người khác à, không có nói cái lời phù phiếm vô ích phiếm luận không có nói cái lời là gây chia rẽ à, ly gián ai thì cái tâm trạng đó được gọi là tâm sở chánh ngữ nhớ nha nhớ cái này nha cho nên là khi mà mình thấy trong kinh định nghĩa chánh ngữ là không nói này không nói kia cái đó mình hiểu đó là chánh ngữ hiện tượng chứ chánh ngữ chánh ngữ bản chất cái thì không phải thì bản chất là cái tâm trạng cái tâm trạng nào mình đã giúp ta không nói những cái lời đó được gọi là chánh ngữ nhớ nha chứ còn cái vị tưởng tượng ờ, mình định nghĩa ờ, chánh ngữ là không có nói mấy cái lời đó hoặc là ờ, chánh ngữ là nói lời lành định nghĩa vậy nó hay kẹt là tại sao kẹt là bởi vì trong cái khoảnh khắc đắc đạo cái thời gian nó chỉ có một phần tỷ của giây mà làm sao có chấn cử mà hiểu được cái nghĩa mà mình mình mình mình mình vẫn hay ra rã ra rã sai hiểu không chánh ngữ đây là một cái khía cạnh tâm lý cạnh tâm lý ngữ nghiệp cứ vậy chánh nghiệp ở đây mà nói trên hiện tượng ấy, là không sát sanh không trọng cấp, không tà dâm nhưng đó là chánh ngữ hiện chánh nghiệp hiện tượng mình chánh nghiệp bản chất chính là cái tâm trạng nào cái tâm trạng nào mà giúp cho mình tránh được ba cái đó thì đó chính là tâm sợ chánh chánh nghiệp còn chánh mạng cũng vậy chánh mạng mà chánh mạng hiện tượng ấy là không có kiếm sống bằng những cái nghề nghề nghiệp sinh kế bất thiện hãy mình hãy người còn mà cái chánh mạng mà chánh mạng mạng mạng bản chất ấy tức là cái tâm trạng nào mà nó giúp cho mình chọn được cái sinh kế ừ, lương thiện nhớ lương thiện kiểu xuất gia lương thiện kiểu cư sĩ khác nhau phải không? Ừ. thì trong Adiram gọi là, là tâm sở chánh chánh mạng nhớ nha ừ ngữ nghiệm mạc rồi chánh tinh tấn là gì ta chánh tinh tấn tức là gồm có bốn à, bốn nói theo thì đà mình là nó chính là tâm sở cần thôi sĩ siêng năng thôi chứ có gì trơn nhưng mà nói theo tặng kinh đó thì phải chánh ngữ nó cũng giống như chánh ngữ hiện tượng ở ờ, chánh tinh tấn hiện tượng cái là chánh cần chứ chánh cần chánh cần tức là chánh tinh tấn đó. chánh cần hiện tượng mà chánh cần bản chất chánh cần bản chất nó chỉ là tâm sở cần có nghĩa là cái trạng thái ừ, nỗ lực siêng năng không lui sụp không bỏ cuộc không buông xuôi thì nó gọi là tâm sở cần Đấy. còn uh, trời nữa kiếm thì nở ở mình khổ chánh cần mà nói trên trên ờ, trên ờ, trên hiện tượng ấy thì nó trên trên, trên bản chất cái thì rồi nó chỉ là tâm sở cần thôi còn cái chánh cần nói trên hiện tượng gồm có bốn đó là thận trừ tu bảo có nghĩa là nỗ lực nỗ lực ngăn cái ác chưa có trừ cần là nỗ lực trừ cái ác đang có đã có tu cần tức nghĩa là nỗ lực ừ. gây dựng cái thiện chưa có và bảo cần có nghĩa là nỗ lực duy trì cái thiện đã có nhớ nha ừ, nhớ cái đó đó, đó là gọi là chánh thanh tấn trên hiện tượng chánh thanh tấn mà trên bản chất thì chỉ có một đó là tâm sở cần thôi nhớ không rồi chánh chánh chánh, chánh niệm là gì ta chánh niệm cũng có hai là chánh niệm bản chất và chánh niệm chánh niệm hiện tượng chánh niệm bản chất là gì chính là tâm sở niệm tức là cái khả năng ghi nhớ không có quên mình à, mình làm gì biết rõ cái đó không không có buông xuôi thực tại tức là từng khoảnh khắc thực tại đều được ghi nhận một cách kịp thời kịp thời nha từng khoảnh khắc thực tại từng như giây phút ờ, ờ, hiện hiện đại được ờ, ghi nhận kịp thời cho nên nó cái chánh niệm nó có cái tên gọi là thắp sáng hiện hữu thắp sáng hiện hữu thì có nghĩa là từng giây phút hiện hữu đều được sâu rọi không có bị buông xuôi không bị lãng quên Đấy không rồi đó là là là chánh chánh ờ, niệm ờ, ờ, cái cái cái, cái đó gọi là chánh niệm bản chất á, tức là tâm sở niệm ý còn cái chánh niệm mà chánh niệm hiện tượng là gì đó chính là cái chánh niệm trong pháp môn tứ niệm xứ đó có nghĩa là đi ừ. biết là đi người biết là người nằm biết là nằm ăn uống biết là ăn uống coi duỗi biết là coi duỗi vợ bước đạp biết là vợ chân lên bước đạp xuống biết rõ tiêu tiểu tắm rửa ăn uống nhai nuốt mặc áo cởi áo biết rõ đây thì đó gọi là chánh niệm hiện tượng à, nhớ nha ừ. để chánh định là gì chánh định cũng có hai đó là chánh định bản chất và chánh định ờ, mà chánh định ờ, hiện tượng chánh định ờ, bản chất chỉ là tâm sở định thôi nhớ nha chỉ là tâm tâm sở định nhưng mà cái cái cái chánh định mà chánh định hiện tượng là gì đó là sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền sơ thiền là gì là đoạn trừ năm truyền cái thành tựu năm chi thiền à, còn nhị thiền là gì nhị thiền là không còn truyền cái để đối phó nhưng mà phải loại bỏ từ từ các chi thiền loại từ nghĩa là buổi đầu là mình bỏ rác nhưng mà còn lại dụng cụ dọn rác và từ sơ từ nhị thiền trở đi thì không còn rác nữa nhưng mà phải bỏ bớt các dụng cụ hốt rác đó chính là nam chế chi thiền à, mà từ sơ nhị tam tứ thiền sắc giới rồi cộng thêm bốn tầng thiền vô sắc nữa thì được gọi là chánh chánh định à, chánh định nguyên thủy đức phật ngài chỉ nói có có có có thiền không à nhưng mà thời nay làm gì có thiền trừ ra mấy sư tổ ba ao vô ba ao tu ba tháng ra thì nó đắt đắt đét nó giống thiền gì cũng đắt hết ừ. chứ còn đắt thiền nó không phải dễ không tôi quý ba ao tôi thờ phụng ba ao lắm tôi chắc chắn là sẽ cung thỉnh các vị thiền sư bao về ờ, giảng cho Kalama ờ, bên cạnh các cái truyền thống khác như là Upandita, như là Sumin, như là Mô Cốc, Mahasi, Chăm Nhai chúng tôi sẽ thỉnh. Đúng. Nhưng có một điều đó là tinh thần của Bao, thiền sư Bao. Chứ còn các cái hành giả Việt Nam ở Bao thì em cho em xin, cho em xin. Không? không biết nghe bà chó bà nhán sao nó nói rắc thiền nó dễ. Đấy, nó dễ lắm. Chứ đây tôi cũng xin nói lạc đề một tí. Không? Ờ, đắc thiền mới dễ đâu tại vì anh muốn đắc sơ thiền anh phải bỏ được năm truyền cái à, và thành tựu năm chi thiền năm chi thiền nó đúng là năm chi thiền không lại kỹ vậy năm chi thiền người không có tu cũng có năm chi thiền nữa nhưng mà lúc đó không được gọi là năm chi thiền mà nó chỉ là những cái khía cạnh tâm lý nhưng mà khi mà mình tu thiền thì năm cái đó nó được gọi là năm chi thiền nhớ nha chứ năm có cạo siêu vậy đó mà cái quan trọng nhất ấy, quan trọng nhất là cái năm chi thiền cái năm cái, cái yếu tố tâm lý đó ở cái người đắc sơ thiền ấy nó đủ nó đủ mạnh để nó trấn áp năm cái thứ phiền não thì lúc bây giờ năm cái cái, cái tâm sở đó nó được gọi là năm chi thiện nha khi nào tôi nhắc lại khi nào năm cái cái cái tâm sở đó mà nó làm cái cái việc gọi là trấn áp năm triền cái đó thì lúc đó nó được gọi là chi thiện chứ còn nếu mà nó không có làm cái chuyện đó thì xin lỗi con heo con chó con, con đứa nào cũng có cho hết đứa nào cũng có năm chi thiện hết ừ, có hết nhưng mà năm cái đó không được gọi là chỉ thiền là vì sao vì nó nó có nhưng mà nó không có phải nó không có cái tác dụng nó không có tác dụng nghĩa cũng có tác dụng đối phó năm cái cái cái, cái chuyện cái cho nên nó chỉ là năm cái tâm sở năm cái thành tố tâm lý thôi nhớ nha Đấy, nhớ cái đó thời, thời nguyên thủy thì cái chánh định phải là sơ thiền trở lên còn cái thời này là bắt đầu bắt đầu cái thiền được nới nới cơi nới cơi nới Ờ, cơ nói giải phóng mặt bằng ờ, không định bù có nghĩa là thời này đó là mình bắt đầu mình thêm một cái vụ ờ, định của ba để giới giác cho mấy em mà thiếu duyên đấy tức là xác ra định là khả năng tập trung trong từng khoảnh khắc mang tính đối phó còn cảnh định là khả năng tập trung lâu bền vững chãi hơn giai đoạn tiền đắc thiền tiền đắc định còn cái giai đoạn thứ ba là là là kiên cố định là từ sơ thiền đó lên nhưng mà nói vậy nói gượng cái thật ra cái giai đoạn gọi là sát na định là loại, loại, định đối phó đó. thì bây giờ mình chỉ tới đó thôi ừ, tới đó chứ cận định tôi không tin tôi không tin bởi vì cận định nó là giai đoạn tiền đắc thiền tiền đắc định mà. nó là bậc thèm của thiền nó chưa vô nhà nhưng mà nó là bậc thèm đó ừ. và chuyện đầu tiên đó là anh anh anh muốn đặt sơ thiền đó là anh cũng gần giống như là sơ thiền nên là anh cũng phải có khả năng vắng lặng năm triền cái năm triền là cái gì thích cái này bất mãn cái kia buồn ngủ rây rứt bồn chồn và quan mang nghi hoặc thì năm cái này được gọi là năm triền mà tôi chỉ hỏi hai cái chiêu đầu tiên đó là quý vị còn tham thích cái này cái kia hay không còn bất mãn cái này cái nọ hay không chỉ riêng hai cái này đó, mà mình nuốt chưa trôi thì đừng có liếu láo mà nói rằng tắt thiền này thiền kia cho em xin cho em xin nha cho em xin bởi vì là, là mình, mình nói cái tật mình muốn cái tật phái khoe đó là cái tật đó là thấy là không có thiện cái thằng cha đắc thiền chẳng có phái khoe không đắc thiền nó đạo là không có khoe bởi vì cái cảnh giới của đắc thiền nó xuống nó xuống nó xuống đến mức mà không muốn hả họng không muốn há miệng không bởi vì tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta nó an lạc nó an lạc khiếp lắm hé miệng ra là ăn lạc họ có cảm giác nó bị trôi ra bớt nó trôi ra nó trôi hé miệng ra cái ăn lại nó bị trôi mất rồi cho nên đối với các vị chứng thiền chứng đạo im lặng là vàng chỉ nói ra những gì mà nó quý hơn vàng chỉ nói khi không thể im lặng chỉ nói khi cái điều nói ra ấy nó quý hơn vàng còn bình thường thì cứ tịnh khẩu như binh thủ khẩu như bình im lặng không nói một đời làm nghiêm sọ ống hến đúng đắc thiền đắc đạo là chỉ thích cái hạnh gọi là nghiêu xòa ống hết tịch mạch thủ khẩu tịnh khẩu vô ừ. ngôn đấy đấy đắc thiền đắc đạo còn mình mà mình còn phải chia sẻ thì chứ mình còn quẩn mình còn rắm mình còn có thời gian đấy. chứ khi mà mình đắc thiền đắc đạo hé miệng ra là mình đã không muốn nó mệt nó mỏi quay hàm lắm có đắc thiệt đó. cái người đắc thiệt cái quay hàm của họ nó dễ mỏi lắm nó mau mỏi và mỗi lần hé miệng ra vậy mất đi cái an lạc ừ, mất an lạc cho nên tôi mình trong biết tôi biết trong tâm thế là cũng có người nói đạo nói kinh nói dạ kinh nói kinh nói chứ còn thật là dạy thế này này các tỳ kheo ta nói rằng cái đám đông nó không những nó làm phiền phàm phu mà nó còn làm phiền cái bậc thánh nữa hồi đó tôi đọc cái tôi sốc lắm tôi rất là sốc nha tôi rất là sốc nữa kinh gì mình nói kỳ đó tôi đọc kỹ là tôi nhớ con mắt tôi banh cái con mắt tôi ra tôi kỳ nghĩa nói là cái cái cái cái, cái đám đông nó làm phiền không những cho phàm phu mà làm phiền cho bậc thánh đó. thì trong chú giải mà giải thích thế này phiền là làm sao phàm phu ấy mà khi mình cả nó được đám đông nó bu lĩnh lễ bái cúng dường khen tặng suy tôn thần tượng thì đương nhiên khỏi tu hành cái đó là phiền đúng rồi nhưng mà ngài nói rằng một vị thánh mà còn phải mải mê bận rộn cái chuyện hoàng hóa độ sinh thiết giảng giải đáp phân tích từa lưa cho cái đám mà phàm phu nó nghe đó vì nó không còn nhiều cái thời gian để mà hiện tại lạc trú sống tịch mặt an yên ghê chưa chứng thánh rồi đó mà hai cái vị thánh một vị mà mà mở điện hơi hơi nhiều đó thì cái cái sự an lặng ít đi vì não thì hết rồi vì não hết rồi nhưng mà cái khả năng an lặng ít đi ít đi, ít đi. cho nên trong kinh nói những vị la hán mà mà mà mà có chứng thiền như là đức phật hoặc ngài sẽ là phật ngã đang ngài cái giúp không ngã năng thì sau này mới có nhưng mà trước lúc đó là cũng phật còn ngã năng mới có tu đồ thôi tự nhiên ngài năng thì ngài chỉ nghỉ ngơi bằng cách là ngài nhập thiền quả nhập thiền quả có nghĩa là ừ, tâm chỉ hướng tới cảnh niết bàn ngoài ra không biết gì hết nhưng mà riêng những cái vị mà chứng thiền vô sắc la hán la hán hoặc là tu đồ hoặc anaham mà mà chứng chứng thiền vô sắc đó, chuyện phi tưởng phi tưởng các vị có cách nghỉ ngơi rất độc đáo có nghĩa là mình không có đi hoàng pháp không có gặp gỡ chúng sinh đó. thì đó là cách nghỉ ngơi nhưng mà chúa chúa ngồi yên lại để mình nhập định ừ, biết cảm nghĩ bàn để mình nghỉ ngơi chúa chúa còn nữa cuối cùng các vị chọn ra với cách nghỉ ngơi mà coi như là tuyệt đối <clears throat> trong thời gian mà chờ viên tịch ấy, đó là nhập thiền diệt tức là lúc đó cái tâm không có tâm thức không còn nữa chỉ là cái xác suốt 3 ngày 5 ngày 7 ngày như vậy à, 3 ngày 5 ngày 7 ngày à, là hoàn toàn không có tâm cái thân lúc bây giờ chỉ khác cái xác chết là nó còn cái thân nhiệt thôi ừ. hơi thở không còn không có nhúc nhích cử động không uống không ăn không tiêu tiểu bài tiết không nhúc nhích mà ừ. đấy nó nghĩ nghi ngờ điều đó có nghĩa rằng thì là ừ, cái đối với cái vị mà mà hiểu đạo đó thì các vị thấy ờ, đúng là vô vi đó vô vi nghĩa đen là nghĩa bóng không? cả là cả nghĩa đen là nghĩa bóc người ta muốn nói lại là nhớ rồi giờ tôi quay lại bài bài bài bài bài kinh tức là ở đây ngài dạy rằng đó, không thể nào tìm con đường giải thoát mà thông qua cái, cái, cái đạo lộ cảm xúc khổ hạnh và lợi dưỡng mà phải đi qua con đường nhận thức nhận thức đây chính là nhận thức về bốn đế đây nhận thức về bốn đế xem chưa rồi và ở đây các vị coi kinh các vị thấy trong đó đức phật ngài dạy rằng này các vị kêu khi nào mà tứ đế này được như lai giác ngộ với ba luân 12 chuyển à, đó là dịch dịch theo từ xưa đó có nghĩa là với ba luân hai chuyển có nghĩa là sao có nghĩa là mỗi ở mỗi một thánh đế như vậy đó thì có ba cái cái cái cái, cái trí ừ, mà ba mười hai như vậy là ba lưng mười hai chuyện là vậy đó có nghĩa là đối với khổ đế mình có có ba chuyện phải làm tập đế cũng có ba chuyện phải làm diệt đế và đạo đế cũng vậy có nghĩa là mỗi một đế như vậy có ba chuyện phải làm không à, mà bốn lần ba mười hai à, là bây giờ mỗi chuyện phải làm là gì bây giờ mình học nhân nít nha khổ đế cần được nhận diện khổ đế cần được nhận thức này chuyện đầu tiên đó chỉ đầu tiên là mình phải hiểu rằng mọi thứ là khổ khổ đế là cần được nhận thức nhưng mà tập đế là sao ta tập đế là cái mình cần phải làm gì ta tập đế là cần đoạn trừ khổ đế là cần nhận thức nhưng mà tập đế là cần phải chấm dứt cần phải đoạn trừ còn diệt đế là niết bàn thì cần được chứng chứng ngộ và đạo đế thì cần được tu tu tập đạo đế cần được hành hành trì nhớ nha ừ. như vậy thì ở mỗi một đế nó có ba việc phải làm việc thứ nhất là cái, cái bên cho mình kể việc trước khổ đế cần được hiểu tập đế cần được trừ việc đế cần được chứng và đạo đế cần được hành xem chưa rồi còn ba cái trí ở mỗi mỗi mỗi đế có ba trí là sao trí thứ nhất khi mình chứng đạo vị đã biết rõ ta đã biết rõ khổ đế là gì à, khổ đế là cần được cần được gì ta cần được hiểu cái trí thứ hai à, là ta à, trước hết là biết khổ đế là gì à, trước biết biết khổ đế là gì khổ đế là mọi hiện hữu khổ đế là mọi hiện hữu đó là trí một trí thứ hai biết rõ rằng yeah, à, yeah, à, à, khổ đế là cần được nhận thức và trí thứ ba nó hiểu được rằng ta đã nhận thức đầy đủ ừ, ta đã nhận thức đầy đủ về khổ đế như vậy khổ đế nó có ba cái thứ nhất là khổ đế là gì thứ hai nói chuyện cần làm với khổ đế và cái thứ ba là ta đã làm xong cái việc đó và tới tập đế cũng vậy vì đã biết rõ tập đế là gì đó là tham thích trong cái này cái kia đó là định nghĩa về hiểu rõ về tập đế thứ hai tập đế cần được đoạn trừ thứ ba tập đế ở ta đã được đoạn trừ và ở đây tôi cũng nói luôn đối với một cái người mà chứng sơ quả họ cũng có trí về bốn đế có không có nhưng mà hơi khác ở trên tí tức là vị tôi đầu quần cũng thấy rõ ràng nhận thức ờ, khổ đế đã được ta nhận thức một phần quan trọng tập đế đã được ta đoạn trừ một phần quan trọng quan trọng là gì tức là cái tham mà đi đi chung với tà kiến ấy. cái tham mà đi chung với kiến được xem là cái phần tham quan trọng còn cái tham mà không có đi chung tà kiến là cái tham tham lẻ tẻ tham uh, su hào không su hào mà cắt cái tham mà nó đi với tà kiến ấy, tài kiến đây là gì là thấy đang đây là tôi đây là của tôi đây là bản ngã của tôi đó là, là, là, là kiến không thì cái bậc tu đầu quần nó bị nó biết rằng hiểu rằng à, ta đã hiểu được một phần quan trọng của khổ đế ta đã đoạn trần trừ cái phần quan trọng của tập đế ta đã chứng được đại khái cái diệt đế và ta đã tu tập cái phần quan trọng nhất của đạo đế nhớ cái đó nha chứ không thôi cứ tưởng a la hán có tu đùa không có nhưng mà một phần thôi ừ. chính vì khổ đế chỉ hiểu một phần cho nên họ tập đế họ cũng chỉ, chỉ trừ một phần và đối với niết bàn họ cũng không có chứng ngộ một cách toàn diện như là vị la hán và đạo đế đương nhiên rồi mình vì chính vì đạo đế tu tập chưa được rốt ráo cho nên là khổ cái thấy mớ tập trừ mớ và việc chỉ chứng mớ à, mớ tổng cộng là ba mớ không à, riêng mà riêng như bài kinh này thì ngài bài kinh diễn pháp lưng thì ngài nói đến hành trình của một vị la hán chính là ngài ngài cũng là một vị la hán là la hán tự ngộ trên không thầy dưới có trò gọi là chánh tặng giác à, thì ngài nói rằng là mỗi đế nó có ba một là bản chất cái định nghĩa của đế đó, đó là gì khổ đế là gì thứ hai chuyện cần làm đối với khổ đế và thứ ba là ta đã làm xong chưa xong tập đế cũng vậy tập đế là gì chuyện cần làm đối với tập đế và ta làm xong chưa đó là hai còn tới việc đế việc đế là gì việc cần làm với việc đế và ta đã làm xong chưa xong là ba bây giờ qua tới tới ờ, đạo đế đạo đế là gì đạo đế là con đường thoát khổ con đường ấy vốn dĩ cũng nằm ngay ở bên trong cái khổ nhưng mà nó tuy nằm trong rừng nhưng nó cũng chính là con đường ra khỏi rừng cho nên nó có cái tên gọi là là đạo đế nhớ nha rồi như vậy đạo đế là gì hiểu chuyện cần làm đối với đạo đế là gì là hành trì và ta đã làm xong chưa ngài sẽ thấy là ta đã làm xong cái trí thứ ba này rất quan trọng phải xác định là ta đã làm rồi phải xác định còn phạm phu mình hiểu ta hiểu chưa hiểu ờ, trừ ta trừ chưa trừ rồi nhưng mà đã xong chưa ngấm ngấm rồi chưa vậy là không được còn ngài đó là ngài biết rõ à, mỗi đế là gì thứ hai chuyện cần làm ta đã làm ờ, ờ, chưa thứ ba cái trí xác định là ta đã làm xong cái chuyện cần làm đối với bốn đế như vậy thì bốn đế mà nhân cho ba cái cái cái cái, cái kia đó nó thành ba cái ba chi vừa nói thành ra là 10 12 nhớ nha và tôi xin nhắc lại một lần nữa tôi chốt là nội dung bài kinh này cho những người mù tịch sơ cơ về giáo pháp bữa nay lần đầu tiên nghe đạo thì tôi nghĩ rằng quý vị nếu chú ý thì có thể hiểu bài kinh này nói cái gì bài kinh này nói thế này tất cả mọi hiện hữu ở đời này là khổ những ai mà không thấy ra được cái đó thì họ còn có phân biệt cái này đắng cái này ngọt cái này sướng cái này khổ họ chạy trốn cái khổ họ đi tìm cái họ thấy sướng nhưng mà riêng với một người mà đủ cái túc duyên giải thoát thì sao họ thấy đắng ngọt đều là khổ hết hoa nào bồn nào luống nào trong đây đều là hoa trồng trồng trong bệnh viện trong nhà tù trong nghĩa trang họ mới thích còn mình mình phân biệt mình không có mình không có biết nhà tù nghĩa trang bệnh viện mà mình chỉ có biết là hoa hồng cẩm chướng lê dân thực dược phong lan à, tường vi hoa cúc hoa là thiên lý mình phân biệt cái đó mình mới thích nhưng mà mình quên cái cái tổng quát đó, là không biết cái hoa này trồng ở đâu dạ trồng ở trong khu ung bướu mà mình đang là ung thư thư kỳ cuối hoa này là trồng ở trong nhà tù mà mình đang là tới tử tù chờ ngày bị giết này nhớ vậy thì khi mà mình nhớ rằng cái hoa này mình nó trồng ở đâu thì bây chỉ cần nhớ bao nhiêu đó mình không có màng nữa không có màng là bao nó bông gì còn khi mà mình không có biết mình đang ở bệnh viện không biết mình đang ở tù thì mình còn hứng thú thì bông này bông kia thì cái bài giảng là tôi giảng cũng cầu mai những người mà có cái lòng cầu giải thoát thì cứ nhớ thế này tại sao mà có sanh già bệnh chết đã trót sinh ra tránh không được không được bệnh không tránh không được cái già tránh được cái chết thì phải làm sao thì cứ nhớ thế này luôn luôn tâm niệm bốn điều điều thứ nhất mọi hiện hữu là khổ đắng cay ngọt bùi chua chát thơm thôi cách mấy đều là khổ đó là niệm câu thường chú thứ nhất câu thường chú thứ hai những gì ta thích ta ghét đều nằm trong cái khổ do đó hễ còn thích còn ghét trong khổ là còn đầu tư cái khổ mới thứ ba muốn hết khổ thì buông buông không có thích nữa càng bớt thích càng bớt khổ càng nhiều thích càng nhiều khổ đây là câu thần chú thứ ba và câu thần chú thứ tư khi nào liên tục sống với ba nhận thức trên đây thì đó chính là hành trình thoát khổ và ba gì mà nhận thức ở đó ở đây không có nghĩa là ngồi tưởng tượng ngồi pha ly cà phê pha ấm trà ngồi cứ nhớ ôn bài à, mọi thứ ở đời là có thích cái gì cũng là thích trong khổ không muốn khổ nữa nữa thì đừng thích trong khổ không phải mà phải sống chánh niệm phải sống chánh niệm luôn luôn sống chánh niệm trong ba cái nhận thức đó ừ. làm gì biết nấy ừ. biết này là khổ đế biết thích là tập ngoài cái tập ra đều là khổ đế hết cứ nhớ nhiều đó thôi còn hai cái đế kia dẹp cái nào chứng thánh là tính nhớ nha thật ra mình không cần nhớ đến việc đế không cần nhớ đến đạo thật ra lúc mình nhận thức như vậy cái là mình đã đang đi có mặt trên đường đạo rồi hiểu không ta khi mà ta đang nhận thức đây là khổ đế có nghĩa là ta đang hành trì đạo đế đó khi ta nhận thức đây là diệt đế đây là tập đế chỉ cần nhận thức đây là tập đế thì ngay lúc đó ta đang hành trì đạo đế đó các vị đi hỏi ngài thanh có đúng vậy không đi hỏi ngày nào cái gì thấy ghê nhất phải không thấy ghê nhất ừ. hỏi mấy gì mà giỏi cái ghê đó hỏi có đúng không có nghĩa là khi mà ta ghi nhận đây là khổ lúc đó là ta đang tu cái, cái đạo đế ta ghi nhận đây là tập đây là tham đây là phiền não nó ta đang đang đang hành đang tu cái đạo đế yeah. yên tâm đừng có lo cứ giống như nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói các vị đừng có, có khỏi cần nguyện thành thánh chỉ cần tu sao cho nó hết phàm thôi là ngon không? chứ đừng có khỏi cần nguyện thành là hán tu đồ quờ mệt cứ là tu sao cho nó hết phàm thôi nhưng mà nhớ tu để không còn phàm nó an toàn là bởi vì mình biết phàm mặt mũi ra làm sao còn tu mà mong chứng thánh nó ghê vì mình đâu biết thánh mặt mũi làm sao bữa nào thấy nó lạ lạ cái mình tưởng mình chứng thánh không mà không cho nên tôi nói rất là nhiều lần để nó tu để không còn phàm nó chắc ăn hơn thì bữa nào nó hết phàm mà tự nhiên nó thành thánh cái phần đó là, làm chắc ăn khỏi có mình khỏi có lo không hết nghèo tự động nó giàu à, à chứ đừng có cần phải cần giàu chứ cần làm ăn cho nó hết nghèo là tự nhiên nó giặt qua cái đám giàu à, không đứng chung với bà Nguyễn Phượng Hằng liền không rồi rồi ở đây cũng vậy cái pháp môn tu nó có hai mình nghe mình nghe nó là có thiện có ác dẹp mình chỉ nhớ chuyện thôi nhận diện được tâm thiện đang có mặt đó là tu mà nhận diện được tâm xấu đang có mặt cũng là tu nhận diện được rằng tôi đang bị khổ đó là tu tôi đang sướng đó là tu biết đây là thiện ác sướng khổ nhận diện đó là tu biết đang đi đang đứng đang ngồi làm gì biết đấy không có nghĩ đến chuyện ngoài ra đó là tu người ta không có tin ta thấy nó đơn giản quá nó không có tin nhé yeah. mà ta sẽ phải chống chánh niệm bởi vì chỉ có sống chánh niệm anh mới có cơ hội để anh thấy ồ oh, thì ra mọi hiện hữu đều là khổ dễ chịu nó cũng là khổ mà khổ gián tiếp bởi vì lát nữa đây nó không còn còn cái khó chịu là khổ thì dễ hiểu rồi nhưng mà cái khó chịu nó là khổ dễ hiểu rồi nhưng mà cái dễ chịu nó cũng là khổ là vì sao là vì nhiều lý do lắm một muốn có cái dễ chịu không phải dễ mà có nó rồi giữ nó cũng không phải dễ mà giữ không được ờ, nó lại càng khổ nữa như vậy thì cái khó chịu là khổ đúng rồi mà cái dễ chịu nó cũng là khổ luôn mà chỉ có thằng cha chánh niệm thằng cha mới thấm cái này cho nên cha mới ồ oh, thì ra khổ đế là, là đầu tiên là mọi hiện hữu là khổ và hãy mình thích cái gì cũng là thích trong khổ uhm, nhớ cho thích trong thiện trong ác đều là khổ đều là nguyên nhân sinh khổ uhm, thích trong cái khổ hết uhm. rồi cái thứ ba là muốn hết khổ thì đừng có thích buông không có thích nữa muốn niết bàn là gì niết bàn là là sự vắng mặt của của tập đế có còn mở trong kinh coi đúng không ái tặng là niết bàn ái tặng là niết bàn nhớ nha trong kinh có cái câu đó nha ừ, ái tặng là niết bàn rồi nhưng mà nó là niết bàn giải thích một cách đại khái nha chứ còn cái bản chất niết bàn là gì thì chỉ có bậc thánh mới biết thôi nhưng mà nói một cách dễ hình dung dễ nôm na dễ liên tưởng nói để đặt sang một bên không bàn nữa thì mình chỉ hiểu niết bàn là hết phiền não thôi nhớ nha hết hết tập đế là nhớ nha nhớ nha chứ đừng có đi đồng nó bữa nào giáo viên mình giảng thì niết bàn nộ nộ tôi chỉ lấy kinh giải thích kinh thôi trong kinh nói rồi đối với kẻ phàm phu đối với cái bệnh viện ngôn ngữ thì vốn dĩ không đủ để giải thích niết bàn cho nên chỉ cần biết đơn giản hết tham ái là niết bàn còn muốn biết cái niết bàn nó là cái gì thì xin hết tha máy trước cái đã không và đừng có nghĩ là đạo phật đưa ra một cú cánh mơ hồ có nhiều người họ nghĩ lạ như vậy họ nói ừ, về thiên đàng về tây phương nó dễ hình dung còn nói cái niết bàn là gì nó khó không chết cứ nhớ về là cái này kinh nói khi mà con bị bệnh ấy, thì cái thiết tha nhất mà con hướng tới nó chính là hết bệnh khi con thấy cái thân này nó là khổ quá thì con chỉ làm sao cho nó đừng có cái thân này nữa xong còn ví dụ niết bàn nó vuông tròn dài ngắn màu xanh màu tím kệ đó đừng với ta em phân tích con chỉ làm sao con đừng có thích cái gì trong cái thanh này trong cuộc đời này là ok khi mà con không còn thích nữa đó, mà, mà mà phải là bằng trình độ thánh nhân nha chứ còn cái thứ phàm phu thì mới nói không cái trí phàm phu sáng làm người chịu làm con chó nó dễ lắm cho nên ờ, ở đây chỉ, chỉ nói thánh trí của thánh nhân thôi nha khi mà con hiểu được khi mà con hiểu được song nữ là gì em à, có biết thần thân này nó là khổ Đấy. con biết nó là gánh nặng đó ờ, và con không còn cái gì để con thích nữa, thì tự nhiên con không còn có cái ghét mà khi không có cái ghét thì không có cái khổ cái bị về ngồi gác chân lên trán suy nghĩ có đúng không còn thích thì sẽ không còn ghét khi ta thích một cái gì đó thì ta sẽ ghét cái ngược lại đấy khi có được cái mình thích mình gọi đó là hạnh phúc khi phải chịu đựng cái mình ghét mình gọi đó là đau khổ ừ. khi không còn thích nữa thì vị thánh chỉ còn có đau chứ không có bị khổ nhớ nha ừ. bị đau sát chứ không có khổ tâm nha rồi cho nên khi mà mà mà biết rõ rằng mọi hiện hữu là khổ sự có mặt của tấm thân này nó là gánh nặng chỉ tu học làm sao Ờ, chưa nói đến niết bàn thì đến thánh nhân chỉ tu tập làm sao mà nó đừng có thách thì không có bất mãn và không có bất mãn thì tôi xin thề đọc rằng không có khổ chỉ cần không có bất mãn bất mãn đây là gì bất mãn đây gồm có ghét nè sợ nè thù nè không? ghét sợ thù ba cái không? sợ nó cũng là bất mãn không? ghét nè sợ nè thù nè không muốn nè à, thì cái đó được gọi là, là, là, là khổ không nhớ kỹ là coi nóng quá nực quá đói khát tê mỏi bệnh hoạn ung thư tiểu đường không đó, thì tất cả những cái đó rồi uh, tiêu tan nhà cửa tiền bạc tài sản chức vụ quyền lực cái uy tín thì những cái đó mình gọi là khổ là vì sao là vì mình thích nó mà giữ không được nó thì mình gọi là khổ tránh không được là khổ muốn không được là khổ bây giờ thấy mệt quá thấy vật lộn với hai cái thứ nó mệt rồi bây giờ không thèm thích nữa thì sẽ không có ghét mà khi không có ghét thì không có gì là khổ hết cứ nhớ như nó còn cái niết bàn cái vuông tròn vàng ngắn không phải là cái chuyện để cho một cái người phàm phu ừ, suy nghĩ không cần thiết không cần thiết tối nay tối nay tôi, tôi đi ngoài trời mưa cái chuyện đầu tiên cái tay đó là tôi không có dù phải không tôi ráng đi cho nhanh để tôi tới được cái bậc thềm của cái, cái máy hiên của cái nhà kia kìa còn lát nữa vô đó cái nhà đó cái nhà đó nó bằng gỗ nó bằng gạch cái nhà nó cất hồi nào xưa không xưa cái nhà nó có người hay không có người nó cũng quan trọng tôi chỉ thấy cái chọn cái cái ở đó nó có cái mái che mà tôi chung vào được thì tôi cứ nhắm cho nó tôi đi thôi chứ lúc đó tôi không có thời giờ tôi mở internet là tôi dò cái đường này đường gì nhà nó số mấy trên con đường này các hồi nào ừ, do ai bây giờ ai làm chủ tôi chưa bao giờ tôi làm cái chuyện mà nó nó, nó, nó, nó, nó, nó ngộ vậy đó chuyện đó tôi chưa bao giờ làm chưa bao giờ mà chuyện này có khi mà tôi bị mắc mưa đó thì tôi cứ nhìn cái chỗ nào mà tôi có thể được phép đặt chân lên để trú mưa tại sao có chữ được phép là bởi vì bên Âu Mỹ nó còn cái trường hợp là có những cái chỗ mà nó kêu là private nó không cho vô à, không cho vô không vô thì mình nuôi kéo còn nó thả chó ra thấy bà luôn không cho nên mình chỉ thấy cái chỗ nào được là mình nhào vô thôi mà cứ nhắm chỗ đó mà đi và tôi xin thề rằng chưa bao giờ mà tôi làm cái chuyện mình điều tra chứ điều tra y, y, y, y, nhà đó là số mấy y, trên con đường nào y, cất hồi nào ừ, ai cất ừ, bằng chất liệu gì giờ ai làm chủ ừ, có vợ có chồng chưa có con không ly dị chưa có đủ sống ăn welfare trợ cấp thất nghiệp hay là đang là nhà giàu chưa bao giờ chưa bao giờ chưa bao giờ tôi chỉ thấy chỗ đó được phép là tôi giàu lên thôi mà nếu bạn nghĩ chang vậy bây giờ mình thấy mình không có chịu nổi cái cơn mưa sanh tử mình muốn tìm chủ trú mưa đúng không rồi cứ làm theo lời phật rồi tu tứ niệm xứ còn cứ ở không mà ngồi mà bàn biết bàn là gì mà tôi thấy nhiều người họ rẫm họ quẩn đến mức người thấy sợ luôn ok ừ cho nên là cái chuyện quan trọng nhất này cái chuyện quan trọng nhất ở đây nó chính là chính là bà con nhớ về kinh nội dung về kinh hệ và về kinh này trong Phật này xác định khi nào mà ta này, khi nào mà ta chưa hiểu được vấn đề như ta vừa thuyết thì khi ấy ta chưa có thể tự nhận mình là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác chuyển vận cái bánh xe pháp luân giữa cuộc đời này nhưng mà khi nào ta đã thấy rõ bốn đế với 12 cái chi tiết khía cạnh đó thì ta mới có thể giữa trời đất này giữa chư thiên ma vương giữa các hội chúng sa môn và là môn ta có thể nghiêm trọng chính thức tuyên nhận quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác này và ngay khi mà ngày kết thúc cái bài kinh thì tôn giả con đà nha chứng sơ quả cùng với 18 triệu vị phật thiên khác và ngay thời điểm đó đức thế tôn ngài thấy chứ ngài thấy ngài biết 18 triệu vị phạm thiên phạm thiên nha phạm thiên chứ phải dục thiên phạm thiên 18 vì 18 triệu phạm thiên là chứ nhưng mà lúc đó ngài là chỉ nhắc riêng có một người bởi vì sao vì 18 vị kia cái thứ nhất số lượng đông thứ hai cái chuyện họ đắc nó không có khó khó là cái vị triệu trần như này này tại mấy vị kia là họ có có tha tâm thông họ có định sẵn còn ngài triệu trần như lúc đó là trụi lũi không có cái gì hết mà nghe mà hiểu được ngài mới xác nhận rằng anh nha sĩ bồ tát phô con này nhiều kiều Trần Như đã được liễu ngộ và cái câu xác nhận này của Thế Tôn lập tức được gọi là lan truyền ra dasalokasasi xa lô một gọi là 10.000 cái vũ trụ 10.000 cái vũ trụ dasalokasasi xa xa luôn 10.000 vũ trụ đây là một sự kiện rất là lớn sự kiện rất là lớn trong kinh nó có những sự kiện mà mình không có thiên nhĩ mình không có biết mình không có nghe tức là khi có một người mà chân tâm nha chứ cái, cái thứ giáo thứ cơm thì không có mà mà chân tâm á chân tâm một người mà thiết tha tu học khi mà đặt chân cho họ xuất gia thì ngay buổi lễ xuất gia đó chư thiên họ la âm um sụp nó rồi thêm một người thách đấu với ác ma và khi mà vị cái vị tăng sư đó vào rừng mà ngồi thiền đó, thì coi như là là, là chư thiên họ la lên rồi thêm một người đang tuyên chi nhạc mà và khi mà mà mà cái vị đó chứng la hán thì chư thiên họ la um sùm cả các tầng trời rồi có một người vừa đánh bại ác còn khi có một người vừa hoàn tục thì chư thiên nó rồi thêm một người vừa tử trận xa trường vừa tử trận xa trường và trong tăng chi bộ kinh nói kể là cho chúng ta biết một câu chuyện cũng thú vị là đức phật dạy lần này các tỳ kheo các ngươi có biết cái cái cái chuyện cái cơ hội cái, cái chuyện mà các ngươi được mang thân người làm người nam được đi xuất gia Dạ, và đặc biệt là dạ, với cái sự chứng minh của một bậc đạo sư như là ta đó là một cái đại phúc các người có biết rằng trên cõi trời dục thiên ấy, đau lợi giả ma đấu sức mỗi lần có một vị trời mà sắp mệnh chung sắp từ trần đó, thì những vị kia họ bu là nói thế này ráng đi về cõi lầm ráng có được cái mà khó có và có được rồi ráng giữ thì ngài nói như vậy không nói nữa thì có một vị tỳ kheo mới quỳ xuống bạch thế tôn trên cõi trời là đã lành rồi mà xin hỏi họ hỏi chúc nhau là đi về cõi lành là đi đâu hay là họ kêu trở lại đức phật nói không ở trên chư thiên ấy, khi mà họ nói rằng đi rồi nhớ về cõi lành nha tức nghĩa là ráng về cõi người dễ sợ như vậy còn mình thì sao đứa nào tu cũng muốn về trời hết sống cho nó sướng không? nhưng mà trên chư thiên mấy ông mà chánh kiến ông lại nghĩ khác anh trở là toàn chủ xài tiền không chủ kiếm tiền là dưới đây nè kiếm tiền này dưới đây còn đến là resort là spa đến là resort không có ai mình kiếm tiền ở resort hết Đấy không ở đây nè ba cái tiểu thương ba cái địa ốc chứng khoán stock và ba cái bitcoin là nằm hết dưới đây còn nên đó là resort là cruise là du thuyền là ờ, là malady chỗ đó là phơi nắng đọc báo ừ, mỹ nữ gian tranh bảy từ ba chỗ là chỗ xài tiền kiếm tiền là dưới đây Đấy. cho nên ờ, cho nên chư thiên khi mà biết một vị sắp mất họ là chút như vậy ráng về cõi lành nha có nghĩa là ráng về cõi người nha ráng làm cái chuyện khó làm như là ráng tu hành nha và ráng giữ cho bằng được cái khó có đó chính là đừng có bỏ cuộc nửa chừng nha và cái bài kinh đó cái lời giải thích của đức thế tôn đã gây chấn động cực mạnh trong lòng các vị ok mệt rồi ờ, chúc các vị một ngày vui và hy vọng rằng ờ, sẽ có dịp gặp bà con ở đây ờ, và bây giờ 17 tháng 4 ấy 17 tháng 4 ờ, miếng điện mở cửa mà mong rằng ờ, là trong một ngày gần nhất như có thể chúng ta sẽ gặp nhau ở Calama hy vọng tràn trề Đấy, tràn trề chúng ta có tất cả chúng ta có tất cả trong tay đừng ép tôi phải phải giải thích chuyện tất cả nha đừng ép tôi nha tôi vừa cho nói chúng ta có tất cả trong ta chỉ cần gió đông chỉ cần có gió đông Đấy. và mong gặp được vợ con mặt giáp mặt cái tòa sọc ở đó và không phải với tôi no, no, no, no way. có rất nhiều vị danh sư thượng thừa thượng đẳng không? thượng đẳng sẽ được là cung thịnh về đó để là, là, là, là, giúp đỡ các vị đấy từ các ngày là chánh minh ngày sáng nhiên cái các vị gật đầu hứa khả là mình thịnh tốt tốt tốt tốt tốt tốt tần à, những cái vị thiền sư mà dòng thiền Achan Cha, A Achan Nét tút tụt tụt tỉnh hết trên đất miếng điện mình vẫn về thái băng Thái Lan mình mời được Đấy. Đấy. rồi các cái dòng thiền của à, dòng thiền Upanita rồi dòng thiền Mahasi dòng thiền ờ, Mô Cốc dòng thiền Pa dòng thiền Tapava Tapava cái gì ốm mà ốm tí ghê luôn các vị mình cũng tỉnh về để, để cho bà con tu ừ, học và nếu bà con có nhu cầu thì chúng ta sẽ có một lớp học ừ, giáo lý nhỏ nhỏ một ngày mình học một là mình học xen kẽ nó có khóa tu còn không nó muốn tu tinh chuyên chỉnh chu tinh tươm ấy, thì mình sẽ học riêng hành riêng à, tức là trước khóa tu mình có buổi gặp nhau tháng hoặc là sau khóa tu mình gặp nhau tiếp tục gặp nhau tháng à, ừ. à, tôi hy vọng tràn trề và phải nói thêm khí hậu ở đó thực phẩm ở đó thì tuyệt vời đấy Ờ, Shan Shan State này ừ, Shan State, cái vùng đó là nó tiếp giáp với văn hóa Lào văn hóa Tàu coi như từ cái ăn mặc kiến trúc mà đặc biệt là khí hậu khí hậu và thực phẩm thì rất gần mình bởi vì đồ ăn tàu với đồ ăn ờ, thái nó gần mình lắm à, ờ, tên đó là lái xe có mấy tiếng là qua tới cảnh hồng của trung quốc lái xe mấy tiếng là về chiên mài chiên rài ừ, chiên mài là coi như là mát đẹp chiên rài là coi như chùm ma túy ai muốn chích hút gì đó tha hồ ok chúc các bệnh nhà vui okay chắc kia chắc chắn là muốn ở tù qua đó nói nghe <laughs> nổi gì gà luôn dạ, chúng con dạ, kính cảm ơn sư dạ chào sư à, xin chào mọi người dạ hôm nay là sư à, sư à, giảng bù cho quý vị